alo alo lại có ok um, xin chào các bạn đến channel của mình nha mình là Jack kia đây hôm nay mình sẽ quay một video nó chính là video mình sẽ lấy tập human về bà thì à, ăn này thì đây là mình lấy cái ạc khác ạc kia mà chứ thật là lúc đầu mình định lấy tập human về ba trên ạc chính mình á nhưng mà cái quả là ạc chính mình nó hết ép và random hoài không được Ủa? Lúc nãy mình có vay... À không phải, hôm qua... À không biết đâu Và giờ thì mình sẽ video ờ, đánh boss thôi Rồi ờ, đánh hụt giờ chỉ cần đánh bó thôi xong giờ đến Jeremy và Fujitora đây vì em là human về về bạn cái lúc đầu nó- nhưng mà mà cái mình chiếu lên cái cạnh lấy tập về bàn này chứ lấy cái cái cạnh lấy tập về hai thì mình sẽ không lấy thì mình sẽ không quay mình sẽ không quay video lý do là cái đoạn nó rất là dài đoạn nó rất là dài cái đoạn nó thời nó hơi bị dài nên mình mới nên mình sẽ không quay cái cảnh mà lấy tập về hai à. đến cảnh lấy tập về ba mình mới quay nè về trái đất V2 như hôm qua mấy bạn đã biết là mình solo nó combo đó là combo lắc mình đó nhưng mà lúc nhưng mà cái lúc nhưng hôm qua baby công ờ, solo combo thì ờ, không có tập thỏ nên mình cần tập thỏ chạy cho cơ động rồi xong à giờ lấy sâu kiếm đi trên lan nhanh nè cái này nó có thể nhanh tầm mấy phút đó, thì mình thông cảm nha giờ dạ chuẩn bị vô đây dạ à mà mình ờ, mình có nghĩ là, à, mình nghĩ dự định mình sẽ cho là cho anh em à chấp photo combo bắt chi thạch rơi à rồi xong ủa <coughs> đánh đại cái gậy trọng cực này mà hại <laughs> thật đấy đánh đại cũng gây ra gậy trọng lực nữa giờ tới chỗ này nói chuyện nữa sẽ có tập mọi hiểu mình với ba với ba Rồi xong full power Ý chí cuối cùng mà đã có là tập như mình ba ba rồi bạn ơi Hay quá yeah Ok Mình chỉ ngừng cái đó thôi Và xem xong video này Các bạn hãy cho mình một like Một subscribe Và nhớ nhấn cái chuông để mình nhận được thông báo sinh nhất từ kênh của mình nha Và uh, Và giờ thì có quá nhiều bạn xem chùa Mình là mình rất là buồn và mấy bạn đã được uh, xem chủ nha và đừng có xem chuột nha xem chuột là chết đấy mấy bạn thấy cái áo này xem chuột là chết nha con mấy bạn xem chuột là chết đấy đừng có trách mình nha mấy bạn chết được chết mình nha và giờ thì giờ thì bye bye